tình trên nhân thế hành quân ôi những chiều hành quân tím chiều hoang biển biển một chiều rừng nước được tin em gái mất chiếc thuyền như vỡ đôi buồn trên nét mi khói thuốc bên hương tàn nghi ngút bên mộ đầy cỏ vàng mà đường về thanh thang đồi sim vẫn còn trong nỗi cũ giờ thiếu người xưa ấy hoàng hôn mới tiêu điều đêm nay trên đồn vắng thương em anh thương nhiều lắm em ơi biết cho chăng tình lẽ đêm buồn sao nữ đây trần đơn côi gót mòn đại lộ buồn đèn đêm bóng mưa nhạt nhòa hồn lắng tâm tư đi vào dị vãng đường tình không chung lối mang nuối tiếc cho nhau ngày nào tay trong tay nói về cùng hẹn hò nguyện giấc mong vừa tròn tình thắm diên đồng đêm dài lưu luyến nghẹn ngào trong thương tiêm vào thương nhớ hôn lên tóc mềm cho lệ sâu thắm ướt đôi mi xin em một lời cho ước nguyện tình yêu cuối yêu đương không tròn thôi gã từ đi em ơi nhòa thôn lắm tâm tư đi vào dị vãng đường tình không chung lối mang nuối tiếc cho nhau ngày nào tay trong tay lối về cùng hẹn hò điều em giấc mong vừa tròn tình thắm môi hồng đêm dài lưu luyến nghẹn ngào trong thương tiếc vì mai bước theo chồng em sang ngang rồi chôn kỷ niệm vào thương nhớ tóc mềm cho lệ sâu thắm ướt đôi mi xin em một lời cho ước nguyện tình yêu cuối yêu đương không tròn thôi giã từ đi em ơi em sang ngang rồi chôn kỷ niệm vào thương nhớ hôn lên tóc mềm cho lệ sâu thắm ướt đôi mi xin em một lời cho ước nguyện tình yêu cuối yêu đương không tròn thôi giã từ đi em ơi trong pháo nổ đẹp đôi như ý thắm mong chờ thương vợ tôi những lần đi biển mồ côi tôi thương vợ tôi xin suốt đời yêu em mãi thôi xin ghi vào tim nghĩa vợ chồng muối mặn gừng cay tôi xin suốt đời yêu em mãi thôi xin ghi vào tim nghĩa vợ chồng nguội mặn gừng cay đàn trên phố nhỏ những trường của